thì à, nếu bạn thấy cái video này à, có thể giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ thì à, cái việc mà cái tài sản hình thành trong tương lai thì mình đã có cái hợp đồng trước đó vài năm ha tùy cái dự án và tùy chủ đầu tư thì mình sẽ có cái hợp đồng ví dụ cái thời hạn là 62 năm thì chủ đầu tư sẽ bàn giao cái bất động sản cho bạn nếu tới cái thời điểm đó mà chủ đầu tư không thể bàn giao cái bất động sản cho bạn vì một nguyên nhân nào đó tại vì trong cái hợp đồng uh, họ ký mua bán với bạn thì họ lúc nào họ cũng để cái thời gian hả uh, chậm nhất khoảng là ví dụ du di trong khoảng 6 tháng ha ví dụ như là cái thời gian mà là ờ, thường là chủ đầu tư họ sẽ không để chính xác này đâu họ sẽ để là quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 à, ví dụ họ để như vậy và nếu mà chậm hơn 6 tháng ví dụ ở hợp đồng là quý tư nhưng mà sau 6 tháng nữa là hết hai quý nữa mà chủ đầu tư vẫn không bàn giao thì bạn quyền yêu cầu được bồi thường tại vì theo luật uh, điều 23 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì uh, quy định về quyền của người mua nhà người mua thì có quyền yêu cầu bên bán à, phải hoàn thành tất cả các thủ tục mua bán nhà theo cái thời gian đúng như cái thời gian ký kết trong cái hợp đồng mua bán và yêu cầu à, chủ đầu tư phải bàn giao nhà theo đúng cái thời hạn ghi trong hợp đồng à, tại vì đó là cái hợp đồng mua bán ha, ký kết giữa hai bên à, và bạn cũng có quyền yêu cầu chủ đầu tư giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở à, và các tài sản gắn liền ở trên cái ờ, nhà và đất đó ha có liên quan tới cái hợp đồng mua bán giữa hai bên và nếu mà chủ đầu tư do vì bất cứ lý do gì ha nếu họ không có thể giao được cái tài sản cho bạn thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường và cái yêu cầu bồi thường này á, là nó sẽ phụ thuộc vào cái hợp đồng mua bán của bạn là thường á, là chủ đầu tư họ uh, rất là uh, kỹ càng trong cái việc mà họ soạn hợp đồng nếu á, là bạn mà chậm uh, thanh toán tiền nhà họ sẽ tính tiền theo ngày à, lãi suất theo ngày nhưng khi mà bạn mà họ mà bị chậm à, cái việc mà giao nhà họ sẽ tính tiền lãi suất theo tháng ha đó nói chung là ờ, thật ra là cái này là hợp đồng mua bán của chủ đầu tư nào họ đã làm cái điều đó rồi bạn mua thì bạn mua bạn không thể nào mà thay đổi được cái điều đó nhưng à, khi mà bạn mua thì bạn nên à, chọn những chủ đầu tư có uy tín một chút thì à, bạn sẽ yên tâm hơn à, thực ra là cái việc mà là chậm bàn giao à, là cái vi phạm cái hợp đồng là chủ đầu tư là người vi phạm hợp đồng và bạn có quyền à, yêu cầu à, chủ đầu tư phải bồi thường ha mà nếu mà chủ đầu tư không bồi thường thì bạn có quyền kiện thì cái mức bồi thường thì à, và cái cái việc phạt này á, được thỏa thuận và ghi rõ trong cái hợp đồng rồi à, bộ có thể là phạt à, chậm à, giao nhà à, tính theo cái lãi suất à, theo tháng hay như thế nào đó rồi à, nếu mà một thời gian sau nữa họ cũng không thể nào giao nhà ha và họ bị vi phạm gì đó thực ra có những cái chủ đầu tư có những cái uh, dự án uh, do chủ đầu tư họ thay đổi thiết kế uh, họ có những cái vấn đề gì đó nên hả bị cái công trình đó bị chậm trễ lại bị uh, nhà nước mà bị chính quyền hả ngăn lại không cho tiến hành nữa thì đó là không phải là lỗi của bạn mà là lỗi chủ đầu tư họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cái việc đó và uh, theo cái luật ờ, nếu mà chủ đầu tư chậm bàn giao nhà ờ, cho bạn ngoài cái việc mà họ sẽ phải đền bù thiệt hại thì họ có thể sẽ bị phạt hành chính từ 250 tới 300 triệu đồng à, thì đó là tất cả những cái việc mà bạn nên biết à, là bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường cái thiệt hại và nếu mà họ không bồi thường thì bạn có quyền kiện họ đi ra tòa ha thì đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều cái ờ, việc tốt đẹp và thành công à, quan trọng nhất khi mà bạn đầu tư là bạn phải ờ, đánh giá được ờ, chủ đầu tư có uy tín hay không pháp lý của dự án có tốt hay không à, thì bạn hãy nên đầu tư ha à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo